quan trọng quá ha dạ. cho nên chúng ta mà đứng ở đây được á chúng ta có gì với nhau nhiều đời nhiều kiếp không đó nhiều lần lắm yeah. Ừ. con nghĩ thử 8 tỷ người họ có diễn cho bộ không dạ. dễ gì ừ. còn mà ăn con này con kia nó cũng tái sanh nữa làm ông dạ. ông bà của mình ăn ngược lại mà sư phụ con hiểu là tại sao mà giữa thế gian mình có tội đi mình chỉ chết một lần còn thú giặc thì mình giết mà mình xuống đó mình cũng phải đền mạng tới mấy chục ngàn lần tại sao nó nó đền, đền dữ vậy giờ cái thằng đại gia nó giàu hiện giờ việt nam con nghĩ mỗi một ngày nó đi đại tiền nó đi ăn uống nó toàn lựa mấy con thú sống nó ăn không nó ăn nó, nó ăn con nào thì cái nghiệp của con đó là riêng đòi nợ nó riêng khi nó thành thú á ok nó lúc nó sống nó ăn khoảng chừng uh, trăm bò năm chục dê, ngàn vịt gì đó thì nó cũng phải trả qua hết những cái đó để nó ăn nhiều con quá ờ. mà cái quan trọng là nó ăn nhiều ăn ít nó không quan trọng quan trọng là trong đời mà còn mang thân người á là có nghĩa là mình có thể thuê ớt á trả nợ á mà mình không chịu quay đầu trả nợ rồi lúc mà mình chết á thì lúc đó nó dính theo mình chứ còn lúc mà nó còn mang thân người nó biết lại sám hối rồi biết đọc kinh á thì là xóa xóa liền con ờ, hiểu không dạ. nên cái, cái khác nhau là chỗ đó cũng giống như giờ ông tòa ông kêu mày ra tòa bây giờ con cứ chốt hoài không có chịu ra tòa sư phụ cũng giống như ông tòa vậy hey quay đầu quay đầu tức là giống như ông tòa ông kêu ra tòa mà con có cái khê vậy mà con không chịu ra tòa có nghĩa là dạ, sao y như vậy luôn á à, ra ở đây đi còn hơn là ra ở dinh dương vâng, vâng, vâng. đâu chạy khỏi dưới dinh dương chắc là nghiêm ừ. nghiêm dạ và chắc là hạnh Thưa sư phụ, vậy thì nếu mình ở tù ở dạ, cái gian này Mình còn phải trả cái, cái nghiệp đó Cái tội đó ở dưới nữa không? Không Khi mà con con mang cái tội ở đây con lại dám hỏi con đọc kinh bữa giờ thì là hết rồi trừ khi cái nghiệp nào mà tôi không biết rồi là con không có um, lúc mà lại dám hối con không có nói ra có nghĩa là lại dám hối tự mình phải nói ra hồi xưa tôi lén lút với thiên tươi của tôi có mấy ông bộ nhí đó con không có không mình nói thí dụ thí dụ mình nói thí dụ em nói hồi con có thôi thì khi mình lại dám nói mình phải nói ra cái lỗi của mình nếu mà ngại không dám nói trước mặt thiên tươi á, thì mình nói lén à, không hả tại vì khi mình nói ra cái khẩu thân khẩu ý mà thì cái khẩu mình nói ra đó là là là, là mình đã hối hận thì nó đỡ hết Đâu, ý con hỏi là nếu mình đã ra tòa án ở đây rồi để mình chịu cái án tù ở đây ở thế gian này rồi thì khi mình mất đi mình có còn phải chịu một cái cái cái án của cái mình vừa làm nữa án tù thế gian là lúc còn lại sám hối là án tù thế gian à. cái này đâu có ai là xử mà ngoài cái mà mình xử mình đâu ừ. bây giờ là tù trần thế ba ơi không có bao giờ khỏi đâu đâu thí dụ sư phụ chỉ có cái lực là cho mấy con có cái điểm thành để có cái hào quang để mấy con thông minh hơn ừ. happy hơn tại happy con làm được nhiều chuyện vĩ đại lắm mà con mà buồn á con làm được nhiều cái chuyện tạo nghiệp lắm nó hai cái khác nhau rồi à. vui á con làm chuyện công đức mà con đi phát thành con buồn con quậu á là con gặp ai con cũng làm chuyện tào lao mà nạt nổ là con tạo tội đúng không cho nên cái vui cái buồn mình nó cần control cái tội của mình á khi mà anh vào thuyền nó lại phải nhớ béo như tôi hồi xưa anh phải rồi anh ăn ăn thông mới đi được chứ mấy bây giờ đấy cũng gặp chụp phục phết phết rồi lên đi đàn không dám đâu phải không có được lên đi chúng, đàn chúng máu rồi lên ngồi đọc nghe máu lấy ăn năm tông lối cái câu này phải vô nói với mấy ông cha với mấy ông linh mục mới đúng ông không có quyền xót tội gì hết nhưng mà à, cả cái hệ thống bên công giáo người ta hiểu lầm người ta cứ nghĩ là cuối năm là ấy thật sự là ông lo mà ông không xong tự ông đâu có lực đó không bây giờ con hiểu về về ờ, luật nhân quả vô vi cao rồi bây giờ con trở về con nói <laughs> cha cha có, có chắc ăn là cha sáu tội giùm con được không yeah. Dạ. hay là cha đi trước con một người một người có chính xác mới có quyền xóa tội một người dưới một người có tiền mới trả nợ dùm một người không có tiền ổng nghèo hơn mình ổng mất mới thì ổng có tiền trả nợ đúng phạm tội trọng ông ngồi tòa đó cũng y như mấy ông thầy ở ngoài đời vậy ông không có cái lịch cầu siêu mà ông cứ nói là ông có cái lịch cầu siêu cho ta giảng sanh nó láo không tại nay thầy nói ờ, con biết ba bàn nữa như các linh mục á thì à, công giáo á ngồi tòa để ờ, xưng tội á đồng ý là con xưng tội là theo luật của hội thánh đó là đi theo luật thôi nha luật đời là luật luật đạo thôi nha còn khi vào mình được sạch tội hay không là chính bản thân mình mình phải ra ăn năn mình cải tạo con người mình lại là bị khỏi tội còn ông cha nào biết ông cha ngồi tòa nhưng ông cha là phạm tội trọng trong bụng á nhưng mà mình chưa thấy được ông đâu tại tôi mà soi được con mắt của tôi nhìn được tôi nói cha không có thoát tội được đâu tại vì cha phạm tội trọng sao cha đi giải tội người ta nhưng mà con nói thiệt với cha thầy thiệt con dối về cái việc đó lắm mà con nói như con không khi anh ngồi thuyền anh thấy anh năm từ kiếp trước tôi đập phá gì tôi chửi gì tôi mắng gì tôi làm những điều gì sai rồi bắt đầu từ ngày lên như anh kiệt á chỗ thầy á rồi anh học anh ăn năm thống hối lại thì viết sạch thôi không phải đi vào thiên long sơn là lên thế nào không dám đâu bước được bước lên thẳng lâu á phải tự mình bò từng mức mức mức lên đại chúa tôi con lấy được vợ con thôi thiên đàng là con thôi nhà thờ không dám không nghe vâng con nói thiệt đạo con là vô nghĩa là vững nhất đi đạo là tinh kia tin đạo chứ không phải tin kẻ có đạo kẻ có đạo lưu manh lắm không có phải chơi <laughs> bình thường đâu con nói thật á không phải là ai cũng đạo nghĩa là chỉ ngó bề ngoài thôi chứ còn bề trong nó tôi nhờ mình mới tin lấy mình tôi cương quyết bỏ cái việc này tôi không có làm việc đó nữa tôi chỉ cầu xin ơn trên phù hộ Ê, đừng có chỉ cô tô tham đi đừng con mà con làm sao mà con nói thầy kể đây con mà nói một cái là không ngừng được nha nhớ nó chê nhá à, không khuất tốt được bực mình ông ấy mau ghen mà giống như thầy vậy đó thầy đang nói cái là không khuất tốt được chứ không nước đỏ rồi kéo tôi là vườn đèn à đi vòng lại chúng chúng cái máu ghen lên ai vậy đạp chú à, chú à chú mẫu chú mẫu chỗ này kia không chủ nhà chú mẫu này con chào bác con xin lỗi bác nha tôi nói không sao có, có cái bà mà xin lỗi mình đó cái bà mà đi cái chân mà chân không biết cái này thực ra con không biết sư mẫu là vợ của sư phụ đâu nha không biết hả? Ờ, không, không biết, thực ra không biết sao không thấy bây giờ Nói vậy không vậy, bọn mình giảm nha, mình không có xính hả? Đúng đấy, tại vì tôi không biết Buồn quá nha cái tôi thấy cái chân cái đà á cái đà nọ kìa Đi mà, đi mà Đó mình bạc hơn bả không? Đi mà chân không biến đất Người ta kêu chân không biến đất, cật không biến trời á dạ. Thẳng lẳng giữa trời mà đeo bụng đái á Thầy có biết đâu tôi nhìn tôi nhìn cái bà đó tôi thấy vậy tôi biết, cái bà này là ai á cái cái họ mới nói là sư mẫu tôi mới chạy sát lại bà tôi mới chuyện cái xong ờ, rồi à, nó lại cái gì không biến đất là thế học hỏi này cái bằng chân đi tôi thấy là được nó không chân có đạt xuống đất đâu nha chân đi ở trên mặt đất nha có nghĩa là gì không biết đi không đi là cái câu kế tiếp mình nãy nói là gì Hả? chân không biến đất cật không biến trời thẳng lẳng giữa trời mà đeo bụng đau cật là gì cật cái hả ờ. là cái thân của mình á là đi giữa đường người giữa chợ nào mà trái nghĩa là gì nó nguyên giải thích ờ, nguyên cái đó thì người giờ giờ nguyên cái đó nghĩa là gì nghĩa là tất nhiên là ừ. cái cái thân hình của mình nhá không có đáng vào cái gì hết cứ đi đi không như vậy thôi đấy nha tôi thấy rõ ràng á từ bên câu ví của thế gian nó như vậy á đi không đến đất là cái con người nó là nhẹ đến nỗi mà đi không đến đất á con thấy được đó. Ông hộ như con voi đi tới đâu nghe gần Thì khỏi nói đi du đi. Còn chứ bộ mà năm ngủ á, đã đi tới tôi á, không hề biết trong nhà có y vậy. Mà tôi thấy được nè, tôi thấy tôi nó cái đàn. Nó ngộ đó. Cái bà nói chứ, cái bà đó là chú mẫu, tôi đi lại nữa, chú mẫu, chú mẫu hỏi chú, trời ơi, có buồn không? bà là chưa mẫu á bà có buồn không tối ngày ông xã mà cứ đi đi rồi đi rồi chị bà có buồn không tôi là tự động nói nha đi ra ngoài chào bé bé con nhiều của bé nhưng nó của cái bà như vậy thì đến cái bà siêu mẫu rồi đến khi mãi đứng một hồi mới thấy cái cái bà nào á lại đưa cái giỏ cho cái ông tóc có râu tôi nói cái bà này chắc có vẻ là liên hệ cái gì nữa cho nên mới đưa cho cái ông nó đeo cái cái, cái vỏ cá táp ở trong bụng thì tôi rò máy ra thì là bà vợ ông ai này nha có mẹ vợ ông tóc mà thế nó có sư mẫu đưa cho đất ba mà tôi đoán ai ra người đó nha mà có tội được thấy sư mẫu đi mày hỏi thì nó bà tỉnh này mà má của của của thảo à dạ tôi thấy rõ ràng là trên không có được cái gì đó cho nên cái bà này là người lạ này Xong ừ, đi bước ra thì kỳ ta sư mẫu đi nhẹ nhàng lắm đi giống như, như nước trên mặt nước bếp nhưng mà mình bị chửi không có kiếm được cạnh đó đâu à, cái comment nó chửi ông kiệt này á ổng vẽ ổng là sư phụ rồi ổng ảo rồi hôm nay á các clip là từng rồi á còn lo ra cho mẫu nữa <laughs> thêm thêm nít đồng nữa không nước giống như là đi nước trên mặt nước cái bộ người ta đã chịu không nổi rồi mình còn ừ, thêm chữ mẫu nữa trên mạng người ta tức cười bây giờ giờ không có chữ mẫu nữa em mình nói là ảo thôi cũng không có sư phụ gì hết việc thôi đâu phải vì một hai tiếng nói mà sư phụ bỏ vậy nữa không có quan trọng là làm tự mình hiểu mình như phụ có làm được gì đó con không sau này các con um, bỏ hết làm đi sẽ hiểu rồi đâu có để mấy con bị đọa đâu giống như bây giờ đã thấy rồi phải không dạ. còn đứa nào chưa thấy thì chờ bỏ hết phàm đi bây giờ có thể đóng tại sao mà hồi bữa đó ngoài à, nãy là vụ quên kể chuyện này nghe là <clears throat> những cái dân hồn mà chết covid đó, lâu nay đó, họ cũng muốn chùa tới cứu mà lúc họ sống họ không họ không có giao duyên với mình họ không có quay về hướng đông bắc để mà xin họ thiên thì cái hộ, hộ blessing là blessing chung một cái group thôi nhưng mà không có đủ cái lực họ không có đủ nên bây giờ là mấy con là cũng có thấy chút chút chứ còn bao nhiêu người trong những người thân ở chú chết hay là má trinh hay là má của ba bữa trang là rồi mai mốt tới uh, đệ tử uh, liên uh, liên gì ra liên hương gì mà đi xa lăng tên gì hả à, là, là bữa mấy con phải ngán đem lên đây gần cái vụ lúc nào hay cái đó còn nhiệt bữa không có dự cũng mai mốt rồi cũng phải đưa đi đã là thầy trò ở ở đời kiếp này thì cái đó là cái dĩa còn mấy con vé máy bay về chợ mua thẳng cây muốn lặng mà gió không muốn người nữa nha tôi muốn nói tiếp nói này là quay phim đó nó bỏ clip và nói là lùm la thôi không nói nữa này là nó quay đang quay á nhiệm vụ cái nhiều cái nhiệm vụ chúng tôi đã thấy là đã biết ra loại sư phụ thì phải cho thoát chúng tôi loại sư mẫu với cái gì mà đại cho chạy ở sư ờ, mẫu Tại cho mẫu trên thế giới ta chửi mình nó ông nội này ông hảo rồi bây giờ ông còn vẽ thêm sư mẫu gần đây họ sẽ thấy gần đây thôi chứ không sợ ừ? không sợ để cho bà yên tĩnh đừng chọc nhiều người ờ, ứa ghen gì lã tội gì <laughs> tôi thương thầy một ứa ghen về cho bộ bộ ờ, có cái lần tôi không chịu nổi tôi thương thầy một đấy tôi thương bả hai thôi hiền đạo đức tiền đạo đức là chuyện khác mà cái chuyện khác đó là quan trọng đi xin vì tổ quốc <laughs> dưới già vàng nó mới đúng không để cái hộp trò kia nó thất bức ta rồi bây giờ những cái người người ta lên đây người ta <laughs> đấu bằng mấy nhang này đâu có đúng đâu chung là chỗ này không có cái nhang mà để mà cắm ở ngoài đó để con mở trong học coi chứ có không có không có ngồi vậy đi nó y chang như vậy nó bự hơn nó dài hơn nhưng mà nó không có cái chiếu chiếu này nghe thì là đúng nó là mặt cưa là đúng đi vô chợ cũng được nữa chợ nó cũng bán để cho nó cháy lâu lâu để cho nó có khói nhưng mà ngược lại mấy con đừng bao giờ dùng cái nhang đó mà trong điện mẫu nha nó ngợp cho mấy con thì chết cho nên mấy con hãy mang mấy cái nhang này vô điện mẫu nè cắt một đống cho trẻ này đừng chắc ở đây chắc đây không có đúng chỗ nguyên cái thùng dưới này nè phải mang lên trên đó hết loại này phải không dạ. còn người ta không biết người ta lấy cái loại kia mà đốt điện mẫu là mấy con là này mới là đúng trong niêm mẫu tại trong mình chỉ cần vậy thôi nó không gió cái nhan nó quan trọng trong buổi lễ Ủa sao cái đèn này trái lời gì ta hai cái bình không đem cái bình ở trên nên anh anh tấn lên thì cái bình ở trên bị ngủ quá đem xuống nó sụp cái bình nãy cửa Veronica nó hết bình hả? Dạ, tại vì chồng con cắt quên chạc <laughs> Nên không có đủ Thường thường là tới 2-3 tiếng lận Thôi để cái lò, cái lò nướng bắp đây Trong uh, bây giờ mình tháng 4 bước vào tháng 5 đúng không? Mình sẽ có tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, 4 tháng kế tiếp, có thể tháng 10 nữa nó sẽ warm ấm với nóng ban đêm á mình có một đống đèn ngoài này mình phải lên thưởng thức nó đẹp rồi mình để cái lò đó mình đứa à, đem khoai đem bắp và đem phong cành lên nướng tại chứ bộ thấy mấy cái phim mà quay à, mấy clip mà bữa thụ nói chuyện đứa nào quay á bỏ lên thấy nó đẹp á à, ở à, ngoài tối thôi phải không Hay mình nhóm mình nói chuyện vậy thay đổi phong cảnh rồi <laughs> sao mà nắng 85 độ ờ nó vừa đó dạ. nhưng mà cũng phải thủ cái áo ở trên núi nó sẽ lạnh hơn ở dưới chân núi khoảng 50 độ trên này nè tôi cảm ơn sư phụ biết với tụi con hay đọc kinh giấc tối sư phụ cho anh học làm cái đèn đây nè con phải cảm ơn đây nè với Veronica nè chứ hụ đâu có ờ, ấy hồi xưa nó có không có ai men theo nó Veronica với ờ, tại con đêm á mà mình mình bỏ cái hình mình quay lớp ngang trái mà thấy đèn đủ góc á nó mót đau cái xanh của mình á nó đẹp lắm ở ngoài kia nó, người ta ít có những cái ờ, clip mà buổi tối nên giờ mình cho ra nhiều clip buổi tối để vui <laughs> đó ban ngày nhiều chứ ban đêm không có